hôm nay tôi sẽ chia sẻ anh chị à, về sản phẩm viên nén tiết kiệm xăng Yamaha Moto nguyên lý hoạt động và hiệu quả khi sử dụng sản phẩm thì đây là dạng viên nén sinh học nha anh chị nó không à, cháy không tan trong nước nó sẽ khi mà chúng ta bỏ vào xăng với dầu nó sẽ tan và nó sẽ tác động vào làm sạch cái hệ thống đường ống của chúng ta đặc biệt là bùng đốt tại chúng ta biết đó, xe chúng ta chạy thời gian dài gần như không có vệ sinh bùng đốt thì khi mà không vệ sinh bùng đốt bùng đốt nó dơ á thì cái hiệu sức ờ, đốt cháy ở đó rất là thấp bởi nó sẽ tốn xăng nhiều hơn thì sản phẩm này vô nó làm sạch cái bùng đốt và đặc biệt hơn á, sản phẩm này nó còn có một cái hay á, tức là sản phẩm xăng ngày nay của chúng ta đa số là đốt không cháy hết hoàn toàn trong bùng đốt thì nó thải qua đường ống khói khi mà cái ống khói của xe nào mà càng nhiều á thì à, cái độ ăn xăng nó sẽ càng tăng thì sản phẩm này vô nó được chia nhỏ phân tử xăng ra để đốt cháy gần như lên đến 90 phần trăm luôn đốt cháy gần như hoàn toàn đó là nó sẽ làm tiết kiệm được xăng và xăng tiết kiệm xăng đó, nó về kết quả anh chị chứ không phải là nguyên nhân thì sản phẩm này á nó là chất phụ gia chuyên dụng luôn nó chống được mài mòn cho thiết bị nó giảm lên đến 50 phần trăm mài mòn cho thiết bị ví dụ một động cơ chúng ta trong vòng một năm á, giảm 1 mili á, thì sử dụng sản phẩm này nó sẽ giảm 0,5 mili thôi nó bôi trơn cho động cơ luôn và với những tính năng đó thì nó tiết kiệm xăng tiết kiệm xăng là kết quả cuối cùng vì nó vừa bôi trơn được nó vừa làm sạch được nó làm cho hệ thống chân chu hơn nó tách được phân tử xăng đốt cháy hoàn toàn thì nó tiết kiệm xăng thôi đó nguyên lý rất là đơn giản thôi thì à, ở đây á, rất nhiều anh anh chị hỏi á, thì sản phẩm này á, sử dụng có à, làm hư hại máy móc hay không thì ở đây tôi sẽ có một bài chia sẻ nho nhỏ anh chị sẽ hình dung ra thôi chúng ta hãy nhìn một cách khách quan thôi nha chúng ta không chủ quan tức là chúng ta không phải là người tiêu dùng cũng không phải là người bán sản phẩm này thì chúng ta nhìn một cách khách quan nhưng ngày hôm nay á, cà phê Trung Nguyên á, để nó nhượng quyền á, thì phải tầm gần gần một tỷ đồng gà gán KFC nó nhượng quyền gần một tỷ đồng vì cái cái sản phẩm này nó có chứng thư độc quyền đây anh chị tức là nó độc quyền sản xuất luôn nó độc quyền nó mua bản quyền sản xuất luôn thì anh chị nghĩ cái giấy độc quyền sản xuất này anh chị giá bao nhiêu giá tôi tính bằng tiền triệu đô á thì khi mà người ta bỏ ra hơn hơn triệu đô để người ta mua cái giấy độc quyền sản xuất rồi người ta về xây dựng nhà máy nhập nguyên liệu và xin giấy tờ rất là nhiều thì cái chi phí rất là cao thì anh chị nghĩ người ta test sản phẩm này trước chưa tức là người ta đã tách sản phẩm này giờ à, xài cho động cơ nào tác dụng nó ra làm sao người ta đánh giá được thị trường dung lượng thị trường nhu cầu sử dụng thì người ta mới mới mới mới mua cái độc quyền tại hơn đơn giản họ có tiền và họ mua độc quyền về cái đó thì cái đó phải rất tiềm năng và anh chị cũng chứng minh ngoài thực tế anh chị nhìn đây không có cái nào một công ty nào mà độc quyền sản xuất còn không giàu hết tại người ta đánh giá được tiềm năng rất là lớn đó là cái đầu tiên cái hai á thì anh chị quét mã code ở đây là made in Japan tức là sản xuất ở Nhật Bản thì anh nghĩ với cái hai từ Nhật Bản nó có giá trị riêng của nó rồi anh chị tại đơn giản là cái nguyên tắc của người Nhật họ dạy con họ là bạn con có thể không tài giỏi nhưng con phải là một người tốt của xã hội tức là họ dạy, dạy về cái nhân cách sống và cái điều thứ hai trong kinh doanh của người Nhật Bản có một câu slogan đó là chúng tôi có thể thu hộ thu à, toàn bộ cái lô hàng của mình nhưng mà không để một sản phẩm lỗi nào ra ngoài thị trường đó là cái cách thì rõ ràng ở đây cái map in Japan nó đã có giá trị riêng nó rồi giá trị đặc biệt cho nó rồi rõ ràng ngày hôm nay chúng ta đi vô mua xe hoặc là chúng ta mua đâu đồ đâu đó mà chúng ta thấy chữ made in Japan chúng ta cũng an tâm rồi đó là câu chuyện thứ hai còn cái thứ ba đặc biệt sản phẩm này đi khi mà chúng ta dùng vô động cơ chúng ta thì nó sẽ như thế nào đơn giản thôi cái động cơ chúng ta nó hoạt động có một nguyên lý thôi và nó phải đi theo nguyên lý đó và không thay đổi được và không có cái xe nào mà số 1 mà có thể đạt được tốc độ tối đa hết phải là số 5 số 4 mới đạt được tốc độ tối đa thì rõ ràng mà khi mà xe của anh chị đang chạy á, mà anh chị chạy số 5 mà đạt tốc độ ở số 4 á, thì rõ ràng là xe của anh chị đang có vấn đề thì khi chúng ta bỏ sản phẩm này vô chúng ta sẽ chạy chúng ta cảm nhận được cái xe chúng ta là chiếc xe rất là dễ cảm nhận anh chị nó chạy rất là mượt giờ nó im thì rõ ràng khi sản phẩm này nó mượt nó làm cho chiếc xe chúng ta mượt và im á, thì chứng tỏ nó phải bôi trơn toàn bộ hệ thống động cơ của chúng ta tại đơn giản khi chúng ta xe chúng ta có vấn đề gì chỉ một cái chi tiết nhỏ là nó sẽ tạo ra một tiếng động không còn im rèm nữa thì rõ ràng anh chị đi bảo dưỡng xe anh chị vô bảo dưỡng xong nó ra anh chị chạy rất là im hoặc là khi mà anh chị đem vào một tiệm sửa xe mà anh chị quay lại anh chị chạy cái xe anh chạy không im mà anh chị chê thằng tiệm sửa xe đó lại nguyên lý của động cơ là gì nó chỉ hoạt động theo một công thức và một chu trình duy nhất thôi không thay đổi được thì sản phẩm này vô anh chị chạy rất là dễ ý và vì sao tôi kinh doanh sản phẩm này vì đây là sản phẩm duy nhất mà tôi cảm thấy cái feedback của khách hàng nó dành cho sản phẩm này quá tốt cái ngày đầu tiên mà tôi biết sản phẩm này đó thì trong đầu tôi mừng tượng đó là chuyện kinh doanh thôi thì tôi phải về tôi sử dụng cho sản phẩm đầu tiên à, đơn giản khi bạn là một người kinh doanh á bạn phải, phải là người đầu tiên chiếm lĩnh thị trường thì bạn mới có cơ hội là là gọi là kiếm được nhiều tiền thì đầu tiên tôi cũng kiểm nghiệm nó giống như anh chị ở đây thôi thì khi đó tôi kiểm nghiệm và tôi bắt đầu chia sẻ thì feedback của khách hàng nó quá tốt đi gần như 98% khách hàng là là đều khen cái sản phẩm này với một cái nhu cầu thị trường lớn như vậy dung lượng thị trường nhiều như vậy và sản phẩm tốt như vậy thì cái tiềm năng kinh doanh nó rất là lớn đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ cho anh chị còn thêm một cái điều đặc biệt ở sản phẩm này đó tức là phiên bản ngày hôm nay chúng ta có là phiên bản thứ ba anh chị tức là 3.0 nó sẽ có 4.0 5.0 tức là sản phẩm này luôn được nâng cấp liên tục tức là nó nghiên cứu và nâng cấp để để nó chính gọi là chiếm trọn cái thị trường của những cái động cơ chuyên chạy về nhiên liệu như xăng với dầu bởi vì nó phải được nâng cấp liên tục chúng ta đang ở 3.0 sẽ có 4.0 5.0 và sau này những cái nâng cấp của nó càng càng chúng ta hoàn thiện hơn còn khi anh chị mà chia sẻ cho khách hàng sử dụng á bất cứ câu hỏi nào cái cái gọi là cái feedback của khách hàng cho anh chị mà anh chị không hiểu á anh chị đưa lên nhóm hoặc là liên hệ trực tiếp với tôi hoặc là anh Dương hoặc anh Bách Ngọc sẽ giải thích cho anh chị tường tận là gì giao sao như gì để chúng ta giải thích cho khách hàng còn những vấn đề nào mà mà gọi là mà tôi không giải thích được thì tôi liên hệ bên công ty và họ sẽ tìm ra à, nguyên nhân gì và họ cải tiến sản phẩm của mình một cách hoàn thiện hơn nên anh chị cứ an tâm tôi xin cảm ơn